lạy thế tôn tất cả đại chúng tăng ni phật tử đều tiếc thương vô hạn đấng cha lành của tất cả chúng con đã khuất bóng kính lạy thế tôn bên tôn tượng kim thân của ngài chúng con xót thương vô hạn chúng con tự mình biết mình kém phước nghiệp dày khi thế tôn còn tại thế thì chúng con còn trầm luân ở đâu không biết đến nay chúng con được thân người thì thế tôn đã nhập niết bàn rồi chúng con chỉ được thấy Thế Tôn qua giáo pháp của Ngài thôi. Thật thương thay cho chúng con nghiệp chướng sâu nặng. Hôm nay chúng con nơi kim thân của Ngài nguyện nối trí của Ngài quyết chí tu hành tầm cầu giác ngộ và nguyện đem ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng Ngài mang đến cho chúng con, để chúng con truyền giao phổ độ khắp cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ giải thoát. Kính xin Thế Tôn chứng lòng cho tất cả chúng con hôm nay về đây với tâm thành chúng con dâng những đóa hoa tinh khiết này cúng dường lên Thế Tôn tượng trưng cho tâm hồn của chúng con mặc dù chúng con còn nhiều ô uế lắm còn nhiều cáu bẩn trong tâm lắm nhưng chúng con sẽ xin nguyện chắt lấy những tâm gì trong sạch nhất dâng lên cúng dường Thế Tôn và chúng con xin dâng tấm y này cúng dường đắp lên thân của thế tôn xin thế tôn chứng lòng cho tất cả chúng con kính xin đức thế tôn chứng lòng cho chúng con kính xin đức thế tôn chứng lòng cho Kính thưa đại chúng, vừa rồi là thánh tích cuối cùng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Không ai là không xúc động. Lần nào đến đây Sư Phụ cũng thế, cũng không cầm được nước mắt. Thấy vắng bóng Thế Tôn, vào mình biết mình bơ vơ trong cõi đời này. Nhưng rất may là giáo pháp của Đức Thế Tôn còn để lại cho chúng ta điều đó là cái điều may mắn của chúng ta cho nên chúng ta phải phát nguyện tu hành thực hành lời dạy của đức thế tôn kính thưa đại chúng bốn thánh tích vẫn còn hiện diện ở trên đời vẫn còn đây là phúc lành cho thế gian những ai đủ duyên được đến thánh tích chúng ta xin tùy hỷ với mọi người. Còn những ai chưa được đến, đặt chân đến, nhưng được xem, được thấy thánh tích qua những hình ảnh, những đoạn phim, thì cũng là phước duyên lành. Nhưng Thầy rất mong các Phật tử của chúng ta như lời Đức Phật dạy, chúng ta làm sao xúc động được trước thánh tích thì chúng ta phải chăm học và chăm tu thực hành lời Phật dạy mới thấy được giáo pháp cao quý. Nếu chúng ta không học, không tu thì không thể thấy được giá trị của giáo pháp. Không thấy được giá trị của giáo pháp thì không thấy được sự cao quý của Đức Thế Tôn. Không thấy được cái ân to lớn của Đức Thế Tôn đối với chúng ta thì chúng ta không thể nào xúc động trước thánh tích được. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta các thiền nam, các tín nữ phải khởi tâm xúc động mãnh liệt. Đức thích Tôn nói như vậy, không phải Ngài bắt chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta có được những cái xúc cảm ấy thì nó lợi ích cho chúng ta vô cùng như Thầy nói, một giọt nước mắt xúc cảm ở nơi đây cũng tiêu cho mình vô số tội nghiệp. Vì đây là một cái tình cảm thiêng liêng, trong sạch, cao quý, tôn kính. Nếu chúng ta sinh ra được, lời Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta là đem lợi ích cho chúng ta không phải ngài bắt chúng ta phải xúc động làm gì nhưng nếu chúng ta mà sinh ra được một xúc cảm vì ngài biết ngài tự biết mình là tối tôn tối thượng bậc vô nhiễm trong sạch tuyệt đối nếu các con mà sinh được tâm xúc động yêu kính với ngài thì chính chúng ta được tiêu nghiệp, được tăng trưởng phước lành. Tự Ngài biết giá trị của Ngài. Cho nên Đức Phật dạy, ai mà biết yêu quý, biết tán thán, biết tôn trọng những cái đáng tôn trọng thì người ấy đều được phước báu và đều được tăng thượng các cái duyên tốt lành. Thế cho nên Đức Phật qua Ngài An An dạy cho chúng ta làm sao để mình xúc động được trước các thánh tích này bản thân sư phụ lần đầu tiên được xem về tứ thánh tích hồi ấy là cái thước phim của hòa thượng thích minh châu đi về mà sư phụ xem xong sư phụ cũng khóc ròng luôn rất xúc động mình thấy đức thế tôn rất gần gũi với mình Ngài đúng là cha của mình, thật sự. Ngài yêu thương chúng ta vô bờ bến. Ngài vắng bóng, nhưng lời dạy của Ngài còn văng vẳng bên tai. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện cái lời di huấn của Ngài, những lời dạy của Ngài. Thưa đại chúng, và Thầy tin là tuy rằng qua hình ảnh của video clip nhưng các Phật tử cũng sẽ phần nào cảm nhận được cái lòng từ của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Đó. Rồi Ngài còn dạy chúng ta phải với tâm thâm tín, hoan hỷ, luyến mộ khi thăm, khi viếng, khi thấy các thánh tích này Muốn như vậy chúng ta đều phải chân thật tu tập các Phật tử. Lời Đức Thế Tôn dạy không phải chỉ để thờ, để trong quyển kinh đặt lên trên giá kinh để thờ, mà chúng ta phải tiêu hóa được những lời dạy ấy của Đức Thế Tôn và hiểu được rồi thực hành đem lời dạy ấy ứng dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta mới thấy sự bổ dưỡng của những lời dạy ấy các căn của mình mới được tươi nhuận từ những lời dạy ấy cho nên lời dạy của phật gọi là pháp nhũ là sữa pháp chúng ta là những đứa con khát sữa à, khát dòng sữa pháp mà thế tôn đã cho chúng ta những dòng sữa pháp chúng ta phải uống phải tiêu hóa đó thì sư phụ rất mong mỏi toàn thể tăng ni phật tử chùa ba vàng chúng ta sẽ là những người chân thật thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, đem giáo pháp ấy vào cuộc sống này thật, trước hết để chuyển hóa mình, sau nữa để độ cho người, làm cho thế gian này vơi bớt sầu đau khổ ải và diệt khổ cho thế gian.